sau khi chúng ta rót hết trà vào đây thì bắt đầu chúng ta lại chăm vào thêm một nước nữa hồi nãy có bấy nhiêu trà thôi nhưng mà mình chăm được rất nhiều nước nha mười mấy nước vẫn ok rồi thì lại đợi ra trà thì lúc này cái này trà nước đầu mình đã uống được rồi bình thường thì kỳ lân dùng cái ly này để thưởng trà nhưng hôm nay kỳ lân đang thực hiện video clip nên là uống ly này mình sẽ soi camera vào và mình sẽ không nhìn thấy cái màu trà <laughs> nên chị đăng xin phép dùng cái ly uh, giác vàng 24 24 carat của một cái làng chuyên sản xuất bình ly ờ, đồ sứ mạ vàng 24K của ờ, bên Đức đây là làng Barabia của Đức ly này rất đẹp vàng chắc vàng họ làm rất là xuất sắc một cái làng chuyên về làm những cái đồ gốm sứ mà dát vàng lên